thì cái kênh Sun 9X mình giới thiệu sơ ngang luôn là cái kênh này là mình mới lập được hơn 2 tháng mình đã thành công cái cái cái mục tiêu đầu tiên đó là 3 tháng mà kiếm tiền nhưng mà nó thành công tốt đẹp luôn quan dội luôn đó là chỉ hai tháng đúng tròn hai tháng luôn các bạn ngày 8 tháng 8 năm 2020 mình lập kênh đúng ngày 8 tháng 10 là đủ điều kiện bạc kiếm tiền ngày 7 tháng 10 chứ ngày 7 tháng 10 là mình đủ điều kiện bạc kiếm tiền và tối lại 11 giờ 11 giờ đêm là mình yêu cầu xét duyệt kiếm tiền luôn và đúng 1-2 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 2020 là bạc kiếm tiền là tròn 2 tháng đó các bạn cái ở đây mình chia sẻ không phải là mình phe không phải mình phe các bạn mà ở đây mình chia sẻ để cho tất cả các anh em có thêm một cái động lực đó phần sau thì mình mới chia sẻ về những cái mà đã bạc kiếm tiền rồi là như thế nào thì uh, lúc đó mình lập kênh mình cứ tập hợp tem xong rồi mình làm những cái video mình up lên thôi và mình đừng có đặt nặng quá cái vấn đề là kiếm tiền thật sự khi mà mình đặt nặng quá cái vấn đề kiếm tiền á thì chắc chắn với các bạn các bạn sẽ bị gặp, gặp áp lực thì cái áp lực đó đó sẽ làm cho mình bị gói bị gói các bạn là bị vội vàng á mình làm youtube mà chúng ta vội vàng là bó tay thật sự là như vậy đó và cái um, may mắn mà mình làm được á đó là được một hai cái video ăn đời sức thì lý do tại sao mà mình làm được cái cái mà ăn đời sức thì trong đó là 40 phần trăm là may mắn 30 phần trăm là mình tìm hiểu là 70 phần trăm đúng không còn 30 phần trăm còn lại là mình áp dụng như thế nào thứ nhất mình chọn cái thời điểm lập kênh là ngay ngăn trung thu các bạn gần trung thu ví dụ trung thu là gầm tháng 8 là trung thu đúng không mình lập cái kênh trước một tháng mình up những cái video bình thường lên để là mình có một cái độ tương tác xong xuôi rồi gần tới trung thu mình đánh vào cái trend trend trung thu các bạn nhưng mà mình phiên các bạn như thế này các bạn đánh vào trend thì cũng phải cẩn thận tại vì cái trend á là con dao hai lưỡi nếu mà các bạn lạm dụng nó thì sau này kênh của mình bị ảnh hưởng lúc đầu thì nó phát triển cực kỳ ngon nhưng mà kênh của bạn sau này sẽ bị ảnh hưởng mình đảm bảo 100% luôn kênh bạn sẽ bị ảnh hưởng tại sao mình dám đảm bảo 100% mình có hai kênh bật kiếm tiền rồi các bạn một cái kênh là tên là SCF Việt Lê mình ngồi mình livestream mình bình luận á mình làm bên cái phần mà năm chú tiểu thì nga minh bầu vũ trụ hoặc là năm chú tiểu tình hấp bồng lai á và bắt kiếm tiền hồi đầu năm 2020 và mình đã cho ông anh mình cái kênh đó là 15.000 lượt subscribe trên 15.000 nhưng mà cái kênh đó làm về chủ đề năm chú tiểu các bạn bắt gen bắt gen mới nhảy lên được 15.000 và cuối cùng ông anh mình bây giờ làm vlog không thành công không thành công làm không ăn đầy sức làm không có view trong khi đó là được găng là 15.000 hơn 15.000 lượt subscribe rồi mà ngược lại lại không có đăng video lên mà không tới 1.000 người xem đó là cái tác hại của cái việc bắt chen, lạm dụng chen. đó là mình nêu cái cái bản thân của mình ra luôn đó các bạn còn một, mình còn một cái kênh là quắc việt lê hiện giờ cũng đang livestream nói về chủ đề năm chú tiểu thiên nga minh bầu vũ trụ và mình cũng có tiếng ở trên cái mà cộng đồng fan của năm chú tiểu thì nga minh bầu vũ trụ nếu mà các bạn lên gặp mà fan của các bé ở Thiền Am á các bạn cứ nói Việt Lê là người ta sẽ biết là người ta sẽ biết mình chắc chắn với các bạn luôn tại vì chữa lộn tối ngày mà <laughs> chữa lộn tối ngày mà chữa lộn tối ngày mà <coughs> tại vì chữa lộn tối ngày bắt chen á của năm chú tiểu á và cái kênh đó hiện giờ là gần 16.000 subscribe <coughs> nhưng mà thật sự với bạn các bạn á chỉ làm về chủ đề năm chú tiểu thôi còn làm những cái chủ đề khác đảm bảo với các bạn là không có view luôn cái kênh quốc việt lê <clears throat> làm chủ đề khác là không có view giỏi lắm được ngàn view à mà nói về chủ đề năm chú tiểu á một ngày là livestream 3 video vẫn có khả năng kéo lên được mỗi video là 2 ngàn đến 3 ngàn nhưng mà thật sự cái kênh đó 15 gần 16 ngàn lượt subscribe mà không bằng cái kênh 4 gần 5 ngàn lượt subscribe này của mình đó thật sự luôn á cái kênh Sun Chính Nít á một cái kênh chỉ 4 ngàn 700 mấy mà lại có giá trị hơn cái kênh 15 ngàn mấy tại sao lại như vậy tại vì cái kênh bắt chen cái kênh livestream cái kênh làm lên cái kênh mà làm tin tức á nó sẽ không có giá trị bằng cái kênh làm vlog mình dám khẳng định các bạn luôn và livestream luôn luôn bị tiền vàng và mình phải xử lý rất là mệt mỏi về cái vấn đề tiền vàng đó thật sự luôn đó bởi vì mình phiên các bạn cái vấn đề bắt chen đó nó rất là nguy hiểm nếu ai gành về nó là cái nhất cái thứ hai là ai khéo tay nhất và biết dừng ở điểm đúng của nó thì tận dụng rất là tốt để bắt kiếm tiền nó chỉ để dành bắt kiếm tiền thôi còn để mà có doanh thu thu nhập á thì thật sự á trung bình thôi các bạn mỗi tháng cái kênh phát việt lê của mình chỉ doanh thu trung bình thôi từ 300 đến 500 đô thôi làm cỡ nào làm không lên nổi là không lên nổi mỗi ngày mình like tới 3 video mới được là 5 500 500 đô nó thiệt luôn á khéo léo trong cái việc bắt chen <clears throat> giống như cái kênh Sun 9X mình bắt chen trung thu mình làm liên tục ba cái chen này luôn của cái trung thu luôn múa lăng làm lồng đèn và phát quà một tháng đầu tiên mình làm video tèn tèn tèn tèn tèn thôi và bước qua tháng thứ hai gần tới trung thu rồi mình liền nắm bắt cái chen trung thu liền là mình làm cái lồng đèn liền cho mấy cái cái đứa nhỏ tem ít chín ít của mình làm cái lồng đèn trung thu liền nhưng mà bắt chen cũng không được luôn chỉ giỏi lắm được ngàn hai ngàn lượt view thôi tới bây giờ là 3 tuần rồi mà nó chỉ được có 2001 được view thôi nhưng mà may mắn cho mình là mình bắt được cái chen múa lăng chỉ ăn được cái chen múa lăng thôi đó thì nhờ cái chen múa lăng đó mình có một cái video hiện giờ là gần 250 ngàn lượt xem trong một vòng một tuần nó ăn đề sức rồi là ăn dữ dằn luôn nó lên veo veo veo veo luôn và nó kéo luôn nguyên một cái dàn video sau của mình luôn lên veo veo veo luôn chỉ một cái video mà các bạn ăn được bắt chen mà ăn được thôi là các bạn sẽ được khoảng 10 cái video ăn theo mình dám khẳng định điều đó thật sự luôn á mình up liên tục là một hai ba bốn năm năm cái video trên trung thu các bạn là múa lăng á bắt năm múa lăng á mình làm năm cái video liên tục và mình sale từ khóa tập trung hẳn vào múa lăng luôn đó xong rồi trong năm video này có một cái video của mình ăn được cái chen bắt được cái đề xuất là hiện giờ hồi nãy như mình nói gì đó 250.000 lượt view và trong cái thời điểm mình làm cái trend múa lăng á mình vẫn úp những cái video đề thường của mình lên để cho người ta biết đến cái chủ đề của mình làm là cái gì đó thì uh, may mắn thì mình được ăn thêm một cái đề sức nữa đó là như vậy đó các bạn từ đây tới tết các bạn cố gắng liên hệ một cái đòn lăng cho mình các bạn chỉ quay đúng cái đòn lăng đó đang xen với chủ đề vlog của các bạn cứ up đều đều đều đều lên hai ngày một video hai ngày một video mình up theo cái mà của mình là như vậy hai ngày một video và up đúng cái khung giờ ví dụ bạn chọn 6 giờ chiều là 6 giờ chiều up các bạn chọn 7 giờ tối là 7 giờ tối các bạn up ở tới đó thì văng lên up up và kết hợp với SEO từ phá mà SEO từ phá thì chắc chắn là anh à, anh à, anh, anh à. tự nhiên quên quên cái tên anh chủ kênh này trời <laughs> xin lỗi nha anh chủ lúc <laughs> ừ anh Henry Fan <laughs> xin lỗi ông anh <laughs> anh Henry Fan là là là là là, là cái treo từ phá hay là tăng văn các thứ thì ảnh đã chia sẻ với các bạn rồi đó thì cứ áp dụng vô là chắc chắn được à mình đảm bảo luôn hết đó thì các bạn dựa vào cái trend đó các bạn kéo cái kênh bạn lên khi nào cái kênh của bạn lên rồi bạn phải tập trung ngay lập tức quay về cái chủ đề của mình chứ đừng có tham cứ quay cái chủ đề múa lăng múa lăng tại vì qua tết là cái trend múa lăng hết mình dám khẳng định các bạn từ đây tới Tết Chen Múa Lăng là hot nhưng mà sau Tết Chen Múa Lăng không còn ăn đề xuất nữa YouTube sẽ không đề xuất cái Chen Múa Lăng nữa là giỏi lắm các bạn chỉ kiếm tèn tèn tèn thôi là các bạn làm không có lợi mấy kênh lớn đâu thật sự